chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu để cho anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp lắc bầu cua ở sòng sới một bộ đồ chơi giúp cho anh em có tỷ lệ chiến thắng lên đến 80 à, 95 phần trăm nó báo chuẩn xác cho anh em thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là chấm cảm ứng bầu cua bằng thiết bị à, báo dung cực kỳ là mới với cơ sở bên tôi đó chính là điện thoại quét báo dung một tài xỉu công tay anh em nhé đó. từ cái máy ờ, rời như thế này cơ sở tôi đã làm vô trong cái điện thoại đó, rất là tiện cho anh em đó ra sòng sới anh em quét ngang với hộp thì ờ, có mặt nào anh em ờ, dán cái miếng chấm cảm ứng lên vô mặt bầu cua thì nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em nó thì ở đây nó sẽ có ba hộp bầu cua mà tôi đã làm chấm cảm ứng này vô mặt tôm đó đúng không ạ khi mà tí nữa tôi test cho anh em tôi lắp cứ có tôm về thì máy sẽ báo đó, không có thì uh, máy sẽ không báo anh em nhé thì uh, ở sòng sới nếu mà anh em đưa được bộ hộp này vô sòng sới của anh em là anh em chỉ việc chơi thôi còn là ờ, uh, khi mà anh em không đưa được hộp vô trong sòng sới thì uh, còn một cái mẹo nữa thì à, tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách để anh em à, ra sòng sới anh em à, chạm được vô hột người ta là anh em chỉ được chơi được thôi anh em nhé giới thiệu với anh em đây nó chính là cái chấm cảm ứng cảm ứng bầu cua gọi rất là nhỏ khi anh em ra sòng sới chơi anh em không đưa được uh, hột vô thì anh em lấy sẵn cái miếng dán này anh em dán sẵn vào ba vào ba ngón tay trước khi anh em dán thì anh em à, bôi một lớp kem đánh răng để à, tránh cái cảm ứng nó sẽ dính vào tay em anh em à, dính cảm ứng vào tay mà anh em sờ vô máy là anh em chỉ có mua máy mới anh em dùng thôi anh em nhé nó nhiễm cảm ứng nên là nó báo rung rất là loạn Đó. anh em chấm ba đầu ngón tay và anh em sòng dưới anh em kiểm tra hột của người ta Đó. anh em dám vô là xong anh em nhé Đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ bật cái máy này lên và tôi sẽ lắc test cho anh em xem là cái bộ đồ chơi này nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé độ hiệu quả nó được bao nhiêu phần trăm test cho anh em tôi quét ngang sau này sau này chắc chắn với anh em sẽ có tôm nhé anh em nhé có tôm anh em đánh tôm vui cho anh em đó cá tôm và nai anh em nhé tiếp tục tiếp tục em giơ tay tiểu xảo làm những cái động tác để à, đánh lừa à, người bên cạnh trong này tiếp tục lại có tôm anh em nhé đó bầu gà và tôm đó anh em thấy không ạ báo cực kỳ là chuẩn xác chén này tôi chắc chắn với anh em rằng là bên trong này không có tôm nào cả à, không có tôm nào cả thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em đánh cái mặt khác anh em nhé vui cho anh em đó bầu gà và cá không có tôm nào cả anh em nhé tiếp tục test cho anh em mình lại ra qua nắp chén này tôi khẳng định với anh em rằng là bên trong này có tôm có tôm thì anh em đánh tôm vui cho anh em đó cua gà và tôm đó, đúng không anh em khi có tôm về hay là có những cái mặt nào mà anh em chấm cái cảm ứng bầu cua đấy vô cái hột bầu cua là em lắc lên mặt mà anh em đã chấm thì nó sẽ báo rung cho anh em nhé không có thì nó sẽ không rung đó và cái nhịp rung nó rất là êm rất là nhỏ nhẹ chỉ có anh em mới cảm nhận được cái nhịp rung của nó anh em nhé tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng này chén này tôi khẳng định với anh em trong này vẫn có tôm tôi đảm bảo vẫn có tôm thì khui cho anh em này đó cua tôm và nai anh em nhé đó, anh em thấy sao ạ thì vừa rồi anh em xem video thì anh em cũng ờ, thấy được rằng cái đấy độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua và cái điện thoại quét cảm ứng hột bầu cua này đúng không ạ thì à, anh em mà có hứng thú với cái bộ đồ chơi cảm không tang này thì anh em hãy à, liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình cơ sở chúng tôi thì chuyên cung cấp cho anh em những đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà cơ sở chúng tôi đang có thì anh em đang xem video thì hãy đăng ký kênh để anh em được xem những video mới nhất của bên cơ sở bên tôi sẽ tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở dòng thời luôn luôn may mắn